sự đau rất nhiều lần nhắm đến là buồn mà chẳng hiểu là tại sao tại vì sao bao góc nắng anh lẽ nhưng anh không cười nhìn dòng xe qua đồi vai anh lặng lẽ chăm chăm tay ga mơ hát của tình yêu như thế sao không đi tìm em muốn gì còn gì hơn anh chỉ còn một con tim nhắc em ngày anh nói và ai nói thế vì anh là mưa vững chân em về trong khuya buồn kia hòa theo tiếng hát ánh thương sâu nghe tiếng lòng mình đang thở khóc không biết đâu trời kia sớm tối không thể một mình đơn côi tình đó mong bao lừa dối nên xa lắm khi ai thề nhìn từ gió không giờ giấc nhưng thực tế thì ai cố đơn nhỏ ai thế

lòng mình đau không không biết thở vì gì sân khấu một chút khó không có một thứ